xanh bé anh anh thắm hình như của tôi kỳ vậy thằng nó bị gì cái gì cơ vậy à không có gì đâu bạn không có gì đâu bạn thôi vậy tôi lần sau tôi ghé đi anh thắm ờ, anh à, anh anh lần sau tôi ghé đi anh thăm tôi cái đồng hồ mấy tháng nay mà có, có, có đúng cái giờ 6 giờ 9 phút mà nó không chịu chạy nữa đứng kim luôn rồi ok tôi xin lỗi anh hôm bữa vội quá tôi quên gắn cục pin What? rồi ok anh ngồi xuống tôi gắn cục pin cho anh anh ngồi xuống đây à tôi xin lỗi anh hôm bữa tôi bận công việc nhiều quá anh cũng bận nên tôi quên quên gắn cục pin cho anh bây giờ tôi gắn cục pin cho anh nha ok rồi thì uh, bây giờ mình gắn cục pin thì mình tháo cục dây ra anh đồng ý không ok ok bây giờ anh ngửa ra tôi tháo cục dây đồng hồ ra cho anh nha anh tập trung nha cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tự hỏi rằng sẽ có thế nào